Rồi ok, mến chào quý anh chị, bà con, cô bác đã quay trở lại của kênh Lúa TV ha. Thì hiện tại mình đang đứng trước ATM của ngân hàng Sacombank các bạn. Thì hôm nay mình sẽ dùng cái thẻ của ngân hàng Thiên Long để mình rút thử tiền trên máy ATM của Sacombank coi có được hay không các bạn và số lần rút của nó bật được bao nhiêu nha các bạn. Đó, và mình sẽ thử kiểm tra tiền và chuyển tiền coi nó có gì khác biệt so với thẻ của ngân hàng Sacombank không các bạn. Rồi mình sẽ lại máy ATM để mình à, rút tiền thử các bạn. Thì hiện tại hôm nay mình cũng chia sẻ cho các bạn xem đây mình đang đứng trước ATM của Sacombank nha đây là máy ATM của Sacombank thì bên mỗi máy đều có cái nước khử khuẩn để các bạn rửa tay ha đó, khi rút tiền các bạn lưu ý là các bạn có thể rửa tay hoặc là rút xong các bạn rửa tay ha à, thì thì trên máy ATM của Sacombank thì nó sẽ chấp nhận tất cả các loại thẻ của các ngân hàng các bạn rồi bây giờ mình sẽ rút nè thì khi rút các bạn lưu ý dùm mình cái chữ ha chữ kiên long băng nè thì chữ K và chữ B mình sẽ cho vô đầu tiên nha cái đầu hướng hướng đầu của nó vô đây ngay chỗ đèn chớp đây mình sẽ đút thẻ vô đó. khi mà các bạn cho thẻ vô thì trên màn hình nó sẽ hiện lên cái giao diện là tiếng Việt và tiếng Anh nếu các bạn nào sử dụng ngành tiếng Việt thì sử dụng tiếng Việt tiếng Anh thì sử dụng tiếng Anh đó thì nó kêu mình với ý khách vui lòng nhập khẩu thì mình nhập mật khẩu ở chỗ này nha các bạn đây là chỗ nhập ở pin nha số là từ 1 tới 9 đó. rồi mình sẽ khi mình nhập thì nó, nó sẽ hiện con ít như thế này tại vì nó bảo mật nha các bạn rồi thì khi mà nó đưa mình vô trong thì nó có giao diện như thế này thì nó nó, nó sẽ hiện tất cả các giao diện như là tài khoản số dư rút tiền như chuyển khoản mình sẽ tài cứu thử nha các bạn đây mình nhấn mặc định luôn không mình nguyên lai like nha các bạn đây đây là số tiền trong tài khoản mình hiện có ha này có 13 triệu 320 ngàn 436 đồng rồi ok mình sẽ vô thử uh, chuyển khoản các bạn xem coi cái ờ, thẻ khác ngân hàng có chuyển được uh, trên cột của Sacombank không các bạn đây mình sẽ chuyển khoản mình sẽ nhập số tài khoản ở đây ha rồi mình sẽ nhập số tài khoản của mình vô đó. sau khi nhập đầy đủ điền kiểm tra lại thì mình sẽ nhấn vô ô xác nhận các bạn này mình sẽ nhấn xác nhận rồi mình sẽ nhập số tiền đó đây mình sẽ nhập số tiền chuyển mình sẽ chuyển thử 500 à, ngàn các bạn rồi các bạn nhấn xác nhận rồi các bạn à, muốn in biên lai hay không là cho các bạn ha này nó để đang xử lý Đó thôi các bạn thì hiện tại thì nó không cho chuyển nha các bạn đó thẻ khác ngân hàng sẽ không chuyển được trên cột ATM của Sacombank nha các bạn à. rồi ok các bạn ơi thì mình sẽ cho thẻ vô lại các bạn để mình à, rút thử tiền coi nó rút tối đa được bao nhiêu nha các bạn thì à, hiện tại á đây mình sẽ nhập mật khẩu vô thì trên máy nó sẽ cho mình rút tối đa là 3 triệu nha các bạn và cái số tiền à, ít nhất là khoảng 100 ngàn đây nó có 3 triệu nè 1 triệu 500 ngàn 200 ngàn 100 ngàn ha đó hoặc là các bạn có thể rút ra một số tiền khác ha một số tiền khác ở bên góc trái nè đó. rồi ok mình sẽ rút thử 3 triệu cho các bạn thì các bạn sẽ nhấn vô ngay chỗ ô mặc định nha đó rồi các bạn sẽ chọn in nguyên lai không quá đơn là do các bạn ha nay mình sẽ không in nguyên lai thì các bạn không in nguyên lai thì nó sẽ đỡ tốn phí hơn các bạn đây hệ thống đang xử lý quý khách vương lột trời tâm dây đá thì à, số tiền rút à, của các à, ngân hàng là 3 triệu một lần rút mà và số có thể nhỏ hơn ha còn rút tối đa thì trong ngày các bạn có thể rút từ 20 25 hoặc 30 triệu là tùy thuộc vào các khác của cái ngân hàng đó cấp phép của quốc hoàng ngân hàng nha các bạn rồi thì video mình đến đây là kết thúc ha thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video ha mến chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha